tổng là tổng bồ xong và bộ đề là bộ đề 24 đúng chưa anh em thì anh em chú ý ạ thì còn 47 bên trên nó thì ngày mùng 7 đúng chưa mùng 7 tháng 5 năm 2021 bạch thủ đề 47 thì nó hạ xuống cho anh em đó chính là ngày 14 tháng 5 năm 2021 bạch thủ đề tiếp tục là bạch thủ đề 47 đúng chưa anh em và đầu tuần thì nó cũng rơi cho anh em con đề 47 đúng chưa anh em đấy tổng một sau và đặc biệt là cái con bạch thủ đề 47 nó về cho anh em trong vòng 15 ngày về cho anh em ba lần đúng chưa anh em ba lần con đề đó chính là con đề 47 thì ngày hôm nay thì chúc mừng những anh em nào mà đã đánh chết được những cái con bạch thủ lâu bạch thủ đề mà đã mở thưởng đã mở cho anh em anh em nhé và ngày hôm nay thì chúng ta cũng điểm qua kết quả mở thưởng của lô tô ngày hôm nay thì lô tô ngày hôm nay thì không có đầu nào câm cả đúng chưa anh em đầu 7 rơi duy nhất tu lô 79 và đầu 9 thì mỗi con tu lô 94 thôi và lô tô hai nhay chúng ta điểm qua lô tô hai nhay ngày hôm nay Ngày hôm nay lô tô hai nhay thì chúng ta ở đầu hai chúng ta có 24 rồi cho anh em về hai nhay đúng chưa anh em? 24 rồi cho anh em hai nhay. Và tiến tới đầu 8 thì có 85 rồi cho anh em hai nhay đúng chưa anh em? Đấy, thế ngày hôm nay có hai chú lô rơi cho anh em hai nhay. Còn lại thì nó rơi đều rải rác một nhay vào tất cả các đầu cho tất cả anh em. Và chúng ta cũng trở lại cái phần bảng chốt số của Hoàng Đào chốt cho anh em vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Thì mong tất cả anh em từ ngày hôm nay cảm ơn 1295 lượt xem của anh em và trong đó có 50 lượt thích anh em nhé. Cảm ơn những cái lượt thích, những cái lượt đăng ký kênh của anh em. Và anh em đừng quên xem video nếu thấy cầu kèo hợp lý logic thì anh em hãy cho hoàng đạo những cái lượt đăng ký này kèm theo là một nút chuông lúc chờ anh em chọn tất cả để mỗi khi hoàng đạo lên video thì tất cả anh em có thể cập nhật được và có thể xem biết hoàng đạo đăng video vào cái khung giờ nào vào và khi nào thì hoàng đạo đăng video thì anh em có thể biết được và có thể vào để xem hoàng đạo dự đoán kết quả vào ngày hôm đó xem nó có chính xác nó có chuẩn xác cho tất cả anh em hay không đúng chưa anh em và chúng ta cũng trở lại cái phần chốt số cho anh em tham khảo ngày 14 tháng 5 năm 2021 và cầu ép vị của tôi đó chính là loại bổ kép và sát kép đúng chưa anh em loại bổ đề kép và bổ đề sát kép và tổng đề thì bắt cho anh em tổng đề 38 đúng chưa tổng 38 và bổ đề bắt bổ đề 03 bổ đề 14 bổ đề 24 bổ đề 13 bổ đề 12 thì bắt cho anh em thì chúng ta đã chiến thắng được cái dàn bao nhiêu ạ đó chính là dàn 42 số đúng chưa anh em 40 số đúng chưa anh em đấy đó chính là bộ đề là bộ đề 24 nằm trong cái dàn đó chính là dàn 40 số mà chúng tôi đưa lên cho tất cả anh em và về phần dàn kết và tư thủ đề và phần bạch thủ đô thì ngày hôm nay chính thức gãy cầu và chính thức đã bị đăng bảng anh em nhé và một lần nữa cho Hoàng Đạo xin lỗi tất cả anh em và Hoàng Đạo hứa thì ngày mai sẽ lấy lại những gì đã mất cho tất cả anh em nên anh em cứ tin tưởng vào Hoàng Đạo và sau đây thì mời anh em cùng trở lại cái phần phân tích cầu kèo và chúng ta đưa ra đường lối, đưa ra hệ tổng hệ bổ cho anh em. Và trước tiên thì mời anh em trở lại cái đường cầu fv của Hoàng Đạo trước. Đúng chờ anh em đường cầu fv cho tất cả anh em đây ạ. Thì từ vị trí cần fv ngày mai này anh em cách trên 3 tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đến 80 của ngày 17 tháng 4. Đúng chờ anh em của ngày 17 tháng 4. Và từ vị trí con ngày 17 tháng 4 anh em tiếp tục cách đến 3 tuần khoảng trống đó chính là ngày 20 tháng 3 năm 2021 và chúng ta ép vị cho con cái con bạch thủ đề 38 <coughs> dạ chúng ta ép vị cho con bạch thủ đề 38 này của ngày 20 tháng 3 năm 2021 này thì đường cầu ép vị tôi sẽ phân tích cho anh em như sau ạ đó chính là đường cầu ép vị đó chính là đuôi cộng đuôi sẽ bằng đuôi cộng đuôi cho tất cả anh em và chúng ta sẽ có đó chính là đuôi 8 của ngày 6 tháng 3 năm 2021 kết hợp với đuôi 2 đúng chưa đấy kết hợp với đuôi 2 này Ờ, nó kết hợp với đuôi hai cho tất cả anh em đuôi 8 của ngày 6 tháng 3 kết hợp đuôi 2 của ngày 13 tháng 3 sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 thì nó sẽ trả về cho anh em đuôi bạch thủ đề của ngày 20 tháng 3 năm 2021 đó chính là chúng ta sẽ lấy đuôi 2 của ngày 13 kết hợp với một số nào đó để bằng đuôi <coughs> để bằng cái đường cầu f FB bên trên đó chính là cái 8 kết hợp với 2 Vậy thì bắt buộc cái đường cầu đó chính là đuôi 2 phải kết hợp với đuôi 8 hoặc kết hợp với đuôi 3 để ra được cái tổng là tổng 05 đúng chưa anh em? Và đường cầu fb này thì chúng ta đã có được cái tổng đó chính là tổng 05 này. Đúng chưa? Đường cầu fb thì chúng ta đã có cái đường cầu fb ra tổng là tổng 05. Đúng không ạ? FV 05. fb ra tổng 05 này. fb được ra tổng 05 đúng chưa anh em? Đấy, chúng ta đã ép vị được ra cái tổng 05 rồi đúng chưa nó hợp đi cho tất cả anh em anh em nhá và đến cái vị trí cần xét tiếp theo đến cái vị trí cần xét tiếp theo thì con bạch thủ đề 80 đúng không ạ nó về cho anh em đó chính là đuôi không vậy đuôi không nó được ăn từ cái vị trí nào ạ thì anh em cùng phân tích anh em nhá đó chính là anh em lấy cho tôi con đuôi không của ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 này anh em kết hợp với con đuôi ba của ngày mùng 10 tháng 4 năm 2021 thì không kết hợp với 3 thì sẽ sinh ra anh em hệ tổng là tổng 38 và bồ đề là bồ đề 03. Đúng chưa anh em? Tổng 38 và bồ đề 03. Vậy thì cái đuôi không của con bạch thủ đề 80 này nó cũng được ăn tương tự như thế thì chúng ta sẽ có đuôi 3 của ngày 10 tháng 4 năm 2021 kết hợp với đuôi bạch thủ đề của ngày 17 tháng 4 năm 2021 mà chúng ta có đó chính là 0 cộng 3 đúng chưa anh em? 0 cộng 3 sẽ bằng 3 cộng với 0 hoặc 3 cộng với 5 và đường cầu này thì chúng ta đã ép vị đó chính là ép vị ra đuôi 05 chúng ta ép vị ra đuôi 05 thì chúng ta đã chiến thắng đuôi không đó chính là bạch thủ đề 80 đúng chưa anh em đấy và cái đường cầu ép vị này là tổng 38 anh em nhé không kết hợp với 3 bằng 3 kết hợp với 0 bằng tổng 38 không trả về cho anh em đuôi không luôn và trên này 8 trả về cho anh em đuôi 8 đúng chưa anh em bạch thủ đề 18 trả về cho anh em đuôi 8 vật vâng, hạ xuống cho anh em đuôi tám của ngày 20 tháng 3 và tương tự như thế không cũng hạ xuống cho anh em đúng chưa vậy thì đến cái vị trí cần xét ngày mai đến cái vị trí cần xét ngày mai thì chúng ta sẽ có đuôi năm của ngày mùng 1 tháng 5 đúng không ạ kết hợp với đuôi 3 của ngày mùng 8 tháng 5 đuôi năm của ngày mùng 1 tháng 5 kết hợp với đuôi 3 ngày mùng 8 tháng 5 sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 38 và bộ là bộ 03 vậy thì theo đường đôi cầu kèo này thì chúng ta sẽ có cái cửa cầu đó chính là ba kết hợp với một số nào đó để ra được cái tổng là tổng 38 đường cầu FB ra tổng 38 vậy thì chúng ta chắc chắn phải hạ con năm này xuống đúng chưa anh em vậy thì chúng ta sẽ có đôi chính là kết đuôi 05 kết đuôi 05 này đúng chưa kết đuôi 05 anh em nhé kết đuôi 05 đúng chưa anh em tại sao kết đuôi 05 ạ 5 kết hợp với 3 sẽ bằng 3 kết hợp với 5 này đúng chưa anh em hoặc là 5 kết hợp với 3 sẽ bằng 3 kết hợp với 0 này bằng cái tổng 38 này bằng cái cửa cầu tổng 38 lúc trời anh bằng cái cửa cầu đó chính là bắt tổng của cái cầu FV đó chính là tổng 38 tổng 38 của cái đường cầu FV tổng 38 của cái đường cầu FV đúng trời anh đấy và chúng ta sẽ có cái phần chốt số cho anh em tham khảo vào ngày mai đây đó chính là FV này kết này đuôi à kết đuôi 05 đúng chưa anh em kết đuôi 05 này kết đuôi 05 vậy thì bộ đề thì chúng ta sẽ có bộ đề ngày mai đó chính là ít bộ đề 01 bộ đề 00 bộ đề 02 bộ đề 03 và bộ đề 04 đúng chưa anh em đó chính là 5 bộ đề và chúng ta sẽ đi vào cái phần bắt tổng anh em nhé chúng ta sẽ đi vào cái phần bắt tổng đề bắt tổng đề thì mời anh em cùng trở lại cái phần bảng đặc biệt tuần này ạ và anh em trở lại cái phần bảng đặc biệt tuần vào vị trí cần chép ngày mai là ngày 15 tháng 5 năm 2021. Thì anh em cách đến 3 tuần Quảng trống đó chính là con bạch thủ đề 80 của ngày 17 tháng 4 năm 2021. Và anh em tiếp tục từ vị trí con 80 anh em tiếp tục cách đến 3 tuần Quảng trống đó chính là bạch thủ đề 38 của ngày 20 tháng 3 năm 2021. Thì chúng ta sẽ phân tích từ vị trí con kép lệch 38 này thì nó sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng bột sau và bộ đề là bộ đề kép 33 đúng chưa tổng của sau bổ đề kép 33 của ngày 20 tháng 3 năm 2021 vậy thì trước tiên nó được ăn cái tổng từ đâu ạ trước tiên nó được ăn tổng từ vị trí đó chính là hàng nghìn sáu của ngày mùng 5 tháng 3 anh em kết hợp cho tôi con hàng nghìn năm của ngày 12 tháng 3 sau kết hợp với năm thì anh em sẽ có một cái hệ tổng là tổng của sau đúng chưa tổng của sau và nó đặt trả về cho anh em cái tổng của sau đó chính là bạch thủ đề 38 và cái đường cầu thứ hai cái đường cầu thứ hai đó chính là anh em lấy cho tôi đó chính là đuôi 8 của ngày 28 tháng 2 năm 2021 kết hợp với đuôi 3 của ngày 7 tháng 3 năm 2021 8 kết hợp với 3 sinh ra anh em bổ đề kép đúng chưa bổ đề kép lệch và trả về cho anh em đúng bạch thủ đề 38 đúng tổng đúng bộ và đúng bạch thủ đề luôn đúng chưa anh em đúng bạch thủ đề luôn và ngày hôm nay thì tôi đi cho anh em hai cái đường lối cầu kèo nó được dạng tôi và tôi sẽ đi phân tích tiếp theo cái vị trí tiếp theo là con bạch thủ đề 80 và con bạch thủ đề 80 này nó sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề 03 cho ngày 17 tháng 4 năm 2021 và tổng 38 thì trước tiên nó được ăn từ cái vị trí con hàng nghìn một của ngày 2 tháng 4 kết hợp con hàng nghìn hai của ngày 9 tháng 4 năm 2021 thì một kết hợp với hai thì sinh ra anh em hệ tổng 3 là tổng 38 và bộ đề là bộ đề bao nhiêu tổng 38 bồ đề 12 trả về cho anh em tổng 38 bồ đề 03 đó chính là bạch thủ đề 80 và đường cầu thứ hai đường cầu thứ hai chúng ta có đó chính là đơn vị 5 của ngày 28 tháng 3 năm 2021 kết hợp đơn vị 8 của ngày 4 tháng 4 năm 2021 5 kết hợp với 8 thì nó sinh ra anh em hệ tổng là tổng 38 và bồ đề là bồ đề 03 trả về cho anh em bạch thủ đề 80 đúng tổng 38 và đúng bồ đề 03 đúng chưa đấy và cái vị trí cần xét tiếp theo cho tất cả anh em tham khảo đó chính là vị trí ngày mai và tương tự như những cái đường cầu mà tôi phân tích trên đó thì chúng ta sẽ có những cái cửa cầu như sau bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ có hàng nghìn sáu của ngày 30 tháng 4 kết hợp hàng nghìn không của ngày mùng 1 7 tháng 5 không kết hợp với 6 thì sinh ra anh em hệ tổng là tổng bộ 6 và bộ đề là bộ đề 01 trả về anh em cái tổng bộ 6 cho ngày mai anh em nhé trả về cho anh em cái tổng bộ 6 cho ngày mai đúng chưa đấy thì bắt cho anh em cái tổng bộ 6 cho ngày mai và cái cửa cầu thứ hai cái cửa cầu thứ hai cần phân tích tiếp theo đó chính là anh em lấy cho tôi đuôi 8 của ngày 25 tháng 4 năm 2021 kết hợp đuôi 8 của ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 chúng ta sẽ có cái hệ tổng 8 kết hợp với 8 bằng tổng của 6 thì nó trả về cho anh em cái tổng của 6 thì hai ngày liền đúng chưa anh em đấy hai đường cầu liên tiếp trả về cho anh em cái tổng của 6 ngày mai Vậy thì chúng ta sẽ có cái tổng cưng là tổng 16 cho anh em tham khảo vào ngày mai Và anh em lưu ý ạ Bên trên nó thì anh em thấy một tuần đúng không ạ Còn bạch chủ đề 25 ra Sau đó còn kép sau sau ra Và tiếp theo là còn 93 ra Tiếp theo tôi nghĩ thì nó cũng hạ trong cái tổng 16 nó cũng sẽ về 3 ngày Tổng 16 nó sẽ về 3 ngày cho tất cả anh em Và còn là ngày mai và ngày mốt của cái tổng 16 nữa Thì cái tổng 16 ngày mai ngày mốt sẽ về cho tất cả anh em nên là em anh em yên tâm vào cái đường lối cầu kèo mà tôi phân tích anh em nhé và chúng ta cũng trở lại phần chốt ạ đó chính là tổng đề này là tổng 16 này tổng 16 lót 27 tổng 16 lót 27 anh em nhé Đấy, tổng 16 lót 27 cho tất cả anh em tôi sẽ ghi về trình cái phần chữ cho nó rõ hơn cho tất cả nha Đấy, tổng bộ 6 lót 27 này và kết đuôi 05 bộ 01 và 02 đây kia là những cái bộ đề tính bắt vào tất cả anh em và về dàn kết này về dàn kết thì chúng ta sẽ có 01 10 02 20 06 60 0770 lúc trời anh em đấy 2552 1551 đúng chưa 5665 và 5775 đủ chưa anh em Đấy, đây là về cái dàn kết mà tôi đưa lên cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em nhé. Cái dàn kết cho anh em tham khảo vào ngày mai nó là như thế. Còn về phần tư thủ đề ngày mai ngày mai bắt cho anh em từ chủ đề đó chính là 15 51 15 51 này và 5665 đấy đó chính là tứ thủ đề cho anh em tham khảo vào ngày mai và về phần lô tô về phần lô tô thì tôi sẽ trở lại cái bảng mở thưởng và tôi sẽ phân tích cho anh em tôi sẽ bắt cho anh em cầu lô tham khảo vào ngày mai và về phần lô tô bắt lô tô cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em nhé đó là ngày mai bắt cho anh em cặp lô tô 2552 bạch thủ lô là bạch thủ lô 215 và độc thủ lô là độc thủ lô 52 cho anh em tham khảo vào ngày mai và cái vấn đề đó chính là phân tích và đưa ra đường lối đưa ra đường hệ tổng hệ bổ và những cái con số cho anh em tham khảo vào ngày 15 tháng 5 năm 2021 thì cũng đã xong xuôi rồi còn những anh em nào mà đang còn xa bờ loại số thì anh em hãy liên hệ kênh Zalo 0986080127 để được tư vấn và được nhận những con số chuẩn anh em nhé. Và cuối cùng thì chúng tôi xin dừng cái video tại đây và xin chào tất cả anh em.